thôi mai này ra đi giữ trong tay được gì vàng vàng lời danh có đây rồi lại mất Johnny Pie.